Rồi, hello <coughs> Hoàng Huy nha. Rồi Bùi Giang này, chào Hòa Mai này thực sự là những cái buổi sáng đầu nó sẽ rất là vất vả cho mấy đứa nha à, mà mình chưa làm quen đôi khi còn áp lực á nếu các bạn ráng một xíu các bạn có bạn nào trong đây các à, bạn bị quên không Rồi, hello Gia Ân nha em, hello Thu Hồng nè Rồi hello tất cả các bạn, thì bây giờ mình sẽ gửi các bạn một cái biểu mẫu để các bạn có thể là điền vào ờ, cái cái cái cái cái bài này như phiếu điểm danh yeah, dạ, cũng giống như hôm qua thôi, các bạn sẽ điền vào cái biểu Rồi, mẫu này Hello Gia Ân nha em, hello Thu Hồng nè Rồi hello Rồi bây giờ các bạn mình sẽ gửi bạn một biểu mẫu nha thì đây là cái biểu mẫu điểm danh của của mình vào sáng thứ hai của mình thì trong này bạn nào đã làm bài test rồi hoặc là bạn nào chưa làm thì các bạn cũng phải điền vào đi được chưa các bạn chỉ cần điền vào trước cho mình à, như vậy à, điền cho vào mình trước khi mà, mà trước nữa mình học xong mình điền cũng được nói chung là bây giờ các bạn cứ tập trung mình học là chính là trước nha bạn nào rảnh thời gian thì bây giờ điền luôn còn không thì chút nữa mình ờ, tầm khoảng mình like xong các bạn điền vào cũng được miễn sao các bạn điền cho mình trước là 12 giờ trưa của hôm nay là được thôi đây là buổi sáng thứ hai điểm danh à, trong này có 25 câu hỏi test á, thì các bạn có thể là điền vào trong đó để mình ờ, mình mình làm ha Rồi hello văn Thư nha em. Rồi cái link bình luận mà đã game cho mấy đứa rồi nha. Các bạn có thể là điền vào phiếu điểm danh đó để sau này là mình ờ, điểm danh như mình nói á, à, điểm danh các bạn coi các bạn có làm bài tập về nhà hay không. Chúng ta khắc khe với nhau một tí, mình nếu thực sự không có những cái buổi khắc khe này các bạn cũng chả làm bài tập, các bạn cũng chả coi thì thực sự nó cũng không hiệu quả ở đây cái việc học của mình mình cũng nhắc lại như sau nè à, chúng ta đã có bộ cày tết đúng không bộ cày tết của mình á à, bộ cày tết của mình rồi ở ngoài cái trang fanpage của mình uh, cho các bạn ấy thì trước mắt các bạn lấy cái bộ cày tết đó để bạn học bộ cày tết ngoài cái fanpage thì cơ bản là trong đó là có những cái chuyên đề về hàm số nè hay là về hình học không gian rồi đấy à, thì các bạn có thể ra ngoài đó các bạn có thể lấy đúng không à, lấy ra đó thì mình in mình mình mình mình ghim trên cái bài đầu tiên của cái cái cái cái trang fanpage luôn à, bộ cái bộ tặng tài liệu cây tết đó các bạn nên biết nha bạn vô trong đó tức là bạn làm những buổi sáng này nè ví dụ mình làm nhưng mình mình vẫn thấy là sự thiếu hụt ở trong tức là mình đâu đâu phải khi nào mình cũng nhớ hết để mình làm đâu à, những cái buổi tổng ô này thứ nhất là mình định ra là kiến thức và cái thứ hai để nhắc lại các bạn kiến thức để các bạn có thể nhớ còn ví dụ như mình học trong này mình vẫn không nhớ được tức là cái cái kiến thức của mình bị hỏng khá là nhiều rồi thì việc của em cũng đừng có hoang mang gì hết các bạn có, có có thể quay lại cái bộ cày tết này bạn quay lại hàm số ví dụ mình nói là ở ờ, câu một này là câu nằm ở bài toán tương giao thì em ví dụ em nằm ở chương hàm số thì em có thể quay lại cái bài toán tương giao của hàm số em coi em có thể down file đề file lời giải trước để em coi coi cái bộ chắc 8 á để cho nó khá là hiệu quả để mình ôn tập lại luôn các bạn đó nên các bạn cũng dành ra thời gian của mình một xíu để các bạn có thể là học cho nó tốt nha mấy đứa à, ví dụ như mình nói ở đây nè à, rồi rồi rồi à, đây là bộ bộ chắc 8 đi đó, ví dụ như bộ này đi đúng không mình có thể là mình coi cái file đề trước đúng không ạ coi cái file đề trước đó là cách học thôi ví dụ mình có có thể coi file đề trước này file lời giải à, đó các bạn coi file đề trước coi file lời giải trước rồi nếu ví dụ như là mình thấy là file đề file lời giải mình vẫn chưa hiểu luôn thì mình coi video à, đó là cách học để cho nó hiệu quả à, ví dụ như mình nói là ông thầy ông nói là tương gia mình đang yếu phần này thì bạn có thể coi tương giao coi đề trước rồi coi lời giải nếu coi đề và coi lời giải vẫn chưa hiểu rồi quay lại coi video được chưa à, thì những cái thằng này chắc tám là bạn phải biết à, nói chung đôi khi nâng cao thì thì thì thực sự là là là các bạn có thể là là là là mình học xong được nhưng mà trong giai đoạn trước Tết này bạn chắc tám là phải nắm được hết nên là những cái câu mà chắc tám mình nói với bạn đó, đúng không đôi khi hàm hợp thì bạn có thể coi ở đây nè video nâng cao về hàm hợp này mình muốn coi bài bản đầy đủ thì mình coi ở video này được chưa đó. còn không thì các bạn có thể là chắc tám là trong giai đoạn tết này bạn phải biết hết từ hàm số tới hình học một lần nữa bạn coi lại giùm mình những cái thủ thuật này có coi thì coi luôn được chưa về chất phân hàm ẩn chính cộng để đẩy nhanh được tốc độ đấy thì mình học sao cho nó tốt chứ đôi, đôi, khi mà làm đề này các bạn cứ quanh quanh mà các bạn không coi lại thì nó vẫn không tăng được cái lượng kiến thức của mấy đứa đâu nên bắt buộc phải coi lại những buổi sáng này rồi mình thấy là năm em bốn bạn điền vào phiếu rồi đúng không điền vào phiếu rồi à, à, các bạn điền tên số báo danh đúng không và và và đáp án thì à, nói chung là những buổi sáng đầu các bạn cứ tập làm quen chính thôi mình cũng chưa khắc khe những buổi sáng đầu lắm đâu nhưng cái gì nó phải có hệ thống ngay từ đầu để chúng ta đi với nhau được cái đường dài các bạn nếu mà các bạn không có những cái hệ thống đường uh, với nhau á, thì nó rất là khó đi chung với nhau nên cơ bản là các bạn uh, nhớ là gì uh, các bạn làm đề test trước đúng không làm test trước các bạn cứ ghi ra nháp trước đi ghi ra trong trong một cái tờ giấy về đáp án đã xong là cứ mỗi buổi sáng là chúng ta vô là chúng ta đi, cái phiếu điền đáp án này là thứ nhất là để coi coi các bạn có làm bài tập về nhà hay không cái thứ hai nữa là mình cái phiếu này để kiểm tra các bạn coi như các bạn có như các bạn điểm danh ở trong trong nhóm của mình trong tim sáng này được không rồi linh ở đâu vậy thầy mình vừa ghim ở bên em không có thông báo nữa sư phụ linh mình vừa ghim đó mà linh linh ờ, sư phụ vừa ghim đấy ông thấy linh hả đây linh ờ, ở đây các bạn à, linh vừa ghim này có cái linh này các bạn thôi thôi bây giờ mình tập trung mình vô mình học ha à, được rồi nè à, tập trung mình vô mình học Được chưa? Ok ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng làm với nhau câu một đầu tiên các bạn cùng ôn tập lại với nhau những câu một đầu tiên của mình. À, được chưa? À, cùng ôn tập lại với nhau những câu một. Rồi các bạn cùng làm câu một ha. Các bạn nào làm trước rồi thì mình comment đáp án thôi. Rồi cùng làm với nhau câu một. Chờ các bạn kia một xíu đi ha. Chờ các bạn kia một xíu đi. Lâu lâu uh, những cái buổi sáng đầu tiên thì mình chưa khắc khe vội nên chờ các bạn mấy mấy bạn kia một xíu đi bạn nha. Rồi ok, bây giờ mình làm câu 1 nhé. Rồi đến giờ tỉnh ngủ chưa? Ok chưa? À, 172 bạn coi, rồi, mất mất đi 100 bạn là ngủ quên nữa rồi đúng không? 100 bạn bắt đầu ngủ quên nữa rồi. Thì thôi ok, bây giờ mình tập trung mình vô mình học. 100 bạn ngủ quên rồi. Rồi thôi tập trung mình học các bạn nha Câu 1 của mình Mình thấy một số bạn đã comment được câu 1 rồi đúng không bạn Minh Trí, bạn Như Ý Võ các kiểu này Thì đối với câu 1 này các bạn cứ làm như bình thường thôi Cái việc đầu tiên của em là em phải tập xác định đúng không Em làm một cái hàm gì đó em phải tập xác định Đó là cái điều kiện khi bạn làm đó Khi bạn làm một cái hàm về đồng biến nghịch biến Tức là mình phải cài được bảng biến thiên á Là mình tập xác định nó ra à, Ta có là 2x trừ cho x bình phương phải lớn hơn bằng không hay nói cách khác là ít của mình nó sẽ lớn hơn uh, bằng không và nhỏ bằng hai đây là tập xác định của mình cái thứ hai nữa các bạn muốn xác định được sự đồng biến nghịch biến các bạn y phải nó xuống thôi cái việc y phải chắc không khó khó khăn y phải của em là bằng căn u à, căn u thì em đạo hàm là bằng gì em nhớ không là u phải chia cho hai căn u vậy các bạn sẽ đạo hàm nó xuống được là hai trừ cho hai x chia cho hai căn của 2x à, ờ, trừ cho x bình thì sau đó rút gọn cho 2 đi ha ta được là 1 trừ x chia cho căn của 2x trừ cho x bình ở à, bước tiếp theo mình cho y phải bằng 0 thôi cứ làm từ từ ra thôi đúng không ôn tập lại một tí thôi cho y phải bằng 0 ta được là 1 trừ x bằng 0 tử bằng 0 tức là x bằng 1 có được cái điều này rồi đúng không và có tập xác định các bạn cài được bảng biến thiên và nhớ là gì mình phải bỏ tập xác định và nghiệm của thằng này vào đúng không tập xác định của mình là từ 0 tới tới 2 À, y phải của em là x bằng bằng 1 đúng không rồi ở đây là y phải của mình bằng 0 ở đây à, thì thằng này của mình là mình xác dấu ở đây các bạn có thể là nhập y phải vô trong máy tính sau đó mình cho một giá trị bất kỳ để mình xác dấu còn không em nhớ đây là dấu của mình là dấu phụ thuộc phần tử không đây là dấu âm thì đây là dấu âm và dấu dấu dương à, người ta nói là hàm này nghịch biến ở đâu à, nghịch biến thì các bạn thấy là nghịch biến trong đoạn nào các bạn nghịch biến từ trong đoạn là từ uh, ờ, 1 tới uh, ờ, 2 đúng không từ 1 tới 2 nó sẽ nghịch biến thì nói chung câu đúng của mình là câu 1 của mình là câu 1B đó câu 1B đúng chưa vì thằng này của mình lấy tập xác định là từ 0 tới 2 thôi các bạn nha nên các bạn biến thiên của mình chỉ chạy trong đoạn từ 0 tới 2 thôi nghịch biến là trong đoạn là từ 1 tới 2 câu 1 này của mình là 1B rồi ok Phạm, Phạm Đức Duy Khánh các kiểu đúng không được chưa các bạn à, nhẹ nhàng đúng không 1D của mình rồi, ok, rồi tiếp tục coi câu hai nhé. Coi câu hai của mình, các bạn cứ làm từ từ thôi, chả có vấn đề gì đâu. Ôn tập lại thôi, những cái câu này là câu về tính đơn điệu này kia thì đó là cách làm thôi đúng không? Y phải rồi cả bạn biến thiên thôi, câu hai của mình tiếp tục. Rồi, bạn nào làm câu hai rồi comment câu hai giùm mình luôn ha. Câu hai của mình là câu nào đấy các bạn nhỉ? Rồi câu 2 là câu nào? Ok, nhiều bạn đã được 2C rồi. À, điểm danh thì từ từ điểm danh cũng được. Cái điểm danh và phiếu điền đáp án thì các bạn có thể coi like sau bạn ra điền cũng được, chả sao đâu. À, ví dụ bạn nào chưa làm thì mình có thể coi trước những buổi sáng nào mình chưa khắc khe đâu. Rồi câu hai của này người ta yêu cầu là hàm nghịch biến trên khoảng xác định của nó thì y đầu tiên là y phải nói xuống thôi. Ta có là a nhân d trừ b nhân c là m bình trừ cho 4m đúng không? Đây là y phải. Thằng này bắt buộc phải biết y phải rồi thì ờ, đối với cái hàm phương thức bậc nhất mà đồng biến nghịch biến nhân tập xác định của nó thì các bạn chỉ cần cho y phải là nhỏ không thôi à, tức là à, ở đây muốn y phải nhỏ không là nghịch biến à, thì ta được là m bình trừ 4m phải nhỏ không à, thằng này các bạn phải làm nó được nhé thằng này của mình là m của mình nó sẽ lớn hơn không và nhỏ hơn 4 người ta hỏi thằng này của mình là có bao nhiêu giá trị đó mình đếm ra thôi đó là một hai và ba có ba giá trị bạn chọn là câu C rồi câu 2 của mình là 2C, rất là dễ ăn điểm luôn, một cái hàm phương thức bậc nhất. Người ta hỏi sự đồng biến nghịch biến thì y phải nói xuống thôi. Rồi 2C ha, rồi tiếp tục câu câu 3. Rồi à, câu 3 là một cái hàm bậc 3 mà đồng biến nghịch biến trên R. Đó, các con nhớ các câu này không? Họ cho một cái hàm bậc 3 đồng biến trên R y bằng AX mũ 3 cộng BX bình phương cộng và nói chung là mình vô mình làm luôn đi ha về cái phương pháp thì mình hạn chế mình nói ở đây để bài giảng nó đỡ đỡ dài lại Đối với câu 3, khi đọc tới một bài toán mà có liên quan tới sự đồng biến kịch biến thì chắc chắn A phải Y phải nói xuống rồi. À, y phải nói xuống thì ở đây ra được một cái hàm bậc 2 đó là Y phải được là 3 lần x bình phương. Nó chói quá ta để sư phụ đổi cái đèn tí đi. À, 3 lần x bình phương à, cộng cho 2x đúng không? Rồi cộng cho m để cái hàm này là đồng biến trên r đúng không để đồng biến trên r tức là nó phải lớn hơn bằng không đúng không ạ đồng biến trên r với mà x thuộc r thì các bạn cứ coi đó như là một cái phương trình bậc hai đi thứ nhất là a là bằng 3 là phải lớn hơn không và cái thứ hai là lý thuyết là delta của mình delta phẩy của y phẩy delta phẩy này của y phẩy hoặc là em dùng delta delta delta của y phẩy cũng được nói chung là của y phẩy á là phải vô nghiệm hoặc có nghiệm kép thì nó sẽ luôn luôn cùng dấu về số A đó là lý thuyết đúng không? Phương trình bậc 3 này đạo hàm xuống là được bậc 2 để nó luôn lớn lớn bằng không với bậc thuộc R thì A nó phải là một số dương còn delta phải của y phải của nó phải luôn luôn nhỏ bằng không hoặc là em dùng em có thể dùng delta cũng được nha rồi thì nói chung là ba lớn bằng lớn không là luôn đúng rồi còn delta phải của y phải thì công thức thôi ta có là ở đây là mình dùng là một bình đúng không một bình Trừ A nhân C là trừ cho 3 nhưng M là nhỏ bằng 0. Từ đó suy ra ta có là M của em là lớn hơn là bằng 1 phần 3. À, thì lúc đó bạn chọn được câu 3 cũng là 3C thôi đúng không? 3C. À, đây là lý thuyết của một cái hàm bậc 3 đồng biến nghịch biến trên R. Đúng không bạn? Còn nhớ không? À, đồng biến thì A phải lớn không mà nghịch biến là A nhỏ không delta phải của Y phải phải nhỏ bằng không được chưa bạn nào mà quên dạng này các bạn có thể quay lại bài tính đơn điệu à, tính đơn điệu dạng này là bắt buộc phải biết nha rồi tiếp tục câu 4. Rồi câu 4 của mình là hàm này có bao nhiêu điểm cực tiểu trên khoảng AB? Cái điểm cực tiểu là gì bạn? Điểm cực tiểu là câu 4. Điểm cực tiểu là đây là họ cho đồ thị của Fx. À, vậy điểm cực tiểu là điểm mà nó lõm xuống thôi đúng không? Đồ thị Fx, điểm cực tiểu là điểm lõm xuống thôi thì người ta gọi đó là điểm cực tiểu. Thì ở đây các bạn đếm ra thôi, nói chung bạn đếm ra có bao nhiêu lõm xuống thôi bạn đếm thôi. Cái hàm này của mình là đi lên đi xuống đây là một cực tiểu này đúng không rồi đi xuống đây đi lên đây, đây là một cực tiểu nữa đúng không rồi đi xuống đây đi xuống đây một cực tiểu nữa đó thì bạn đếm ra là bao nhiêu cái các bạn ta có là một nè hai nè và ba chúng ta có ba cực tiểu và câu 4 của mình là câu 4B đúng không các bạn chọn câu 4B thôi tự tin chọn 4B chả có quá gì cả đúng không ạ câu 4 này của mình là 4B đúng không 4B em nhé rồi tiếp tục câu 5 rồi câu 5 của mình Câu 4B đếm ra được là bốn cái. Ok, Gia Hưng, Tú Phan, Mộc Thủy, Tiểu Vân, Thanh Vân. Ok, Thu Hồng. Rồi, ok tất cả mấy đứa. Rất là ok này. Trung Anh Tuấn, Mai Linh, Minh trí Đời Quốc Việt. Rồi, Hằng Quyết. Ok, câu 5 tiếp tục các bạn. Câu 5 này người ta nói là à, câu 5 các bạn cùng comment đi. Đôi khi có dấu hai gạch nhiều bạn lại bị nhầm nhầm lẫn câu này đấy, câu 5. Họ cho một cái bạn biến thiên giống vậy đúng không bạn? Đây là ít Đây là âm vô cùng trừ 1 0 2, 4 và dương vô cùng. Thằng này là không xác định tại không. Đúng không? Rồi, bây giờ mình kể lại bảng biến thiên đi để mình nói cái bảng biến thiên này cho các bạn. Rồi, thì ở đây người ta nói đầu tiên là fx liên tục trên R. Cái từ liên tục trên R này là cái từ mà hạ quyết định cái cái cái số điểm cực chỉ của thằng này. Liên tục trên R có ý nghĩa là gì các bạn? Tức là hàm này nó sẽ không bị gián đoạn ở đâu cả thì người ta gọi là đó là hàm liên tục trên R. Nên nó sẽ luôn luôn đi lên, đi xuống, mặc dù f phẩy f phẩy x nó bị gián đoạn tại không, nhưng mà tại vì có cái câu văn là gì? fx liên tục trên r nên thằng này vẫn liên tục luôn các bạn nha, vẫn đi xuống đi lên thôi. À, thì đôi khi cái chỗ này nó không liên tục tại fx nhưng nó liên tục tại fx là chuyện bình thường. Và cơ bản mình đếm ra bao nhiêu điểm cực trị là gì? 1 2 3 à, đó là 1 2 3 và và 4 thì các bạn chọn được là câu D đúng không? à, điểm cực trị này vẫn xảy ra ở x bằng 0 là chuyện bình thường à, mặc dù ngay tại không thì f f phải của nó là không xác định nhưng mà nó vẫn có điểm cực trị chả sao cả đúng không à, nên là các bạn lưu ý cái liên tục trên r này khá là quan trọng này đúng không tức là cái hàm mình không bị gián đoạn ở đâu cả à, thì đó là câu 5 của mình là 5D các bạn nha rồi tiếp tục câu 6 Tìm số điểm cực trị của uh, à, Fx. Rồi hỏi cho câu 6. Câu 6 là câu nào đây? À, đối với câu 6 này thôi mình cũng làm nhanh ra luôn đó là số điểm cực trị của mình là không phụ thuộc vào biểu thức mũ trắng. Nên khi bạn ghi thằng em nhìn vào cái thằng Fx ở đây ấy, thằng nào mà có biểu thức mũ trắng là bạn bỏ hết ra giùm mình. Đúng không? À, đầu tiên là mình chỉ lấy là biểu thức mũ lẻ thôi, x trừ 2 tất cả mũ 3 những cái buổi đầu tiên là mình cứ ôn tập lại các bạn là ôn nhẹ nhàng thôi những cái dạng mà rất là quen thuộc những cái gì câu này là những câu phải nên biết các bạn nha số điểm cực trị của thằng này thì em để ý là gì à, ta đầu tiên ta thấy là gì f phải x của mình á ta bỏ đi biểu thức mũ chẵn rồi tức là x cộng một bình chúng ta bỏ vì ờ, f phải x không bao giờ phụ thuộc vào biểu thức mũ chẵn. thì trong này số điểm cực trị là số nghiệm của f phải x đúng không à, số điểm cực trị là số nghiệm của f phải x mà bằng không thì chúng ta có hai nghiệm đó là x bằng 2 x trừ 2 mũ 3 bằng 0 thì được là x bằng 2 và x bằng trừ 3 phần 2. Vậy cơ bản ở đây là tìm số điểm cực trị của nó là chúng ta có mấy cái các bạn có hai cái bạn chọn được câu đúng của mình là câu à, câu B đúng không ạ? À, các bạn câu 6 của mình là câu 6B thôi. Nên là các bạn thấy là rất là nhẹ nhàng thôi. Những câu này vô trong phòng thi các bạn phải làm cực nhanh cơ, đúng không? Cực nhanh thôi. Rồi. Tiếp tục qua câu 7 các bạn nha, câu 6 của mình là 6B, rất là tốt, Mộc Thủy, Huỳnh Liên, Duy Khánh. Bạn nào sai thì là chuyện bình thường thôi nên các bạn ví dụ đôi khi sai á thì mình có thể rút kinh nghiệm để cho là những cái lần sau nó mình không sai các bạn nhé đó thì mình hy vọng là những cái buổi sáng này chúng ta rèn luyện đâu đó là từ 10 tới 10 10 đề ít nhất là phải 10 đề từ đây tới xuyên Tết đúng không thì lúc đó chúng ta thấy là chúng ta rà lại kiến thức của mình khá là tốt các bạn đôi khi mình sẽ rà lại kiến thức và nếu mình hỏng quá thì mình có thể coi là những cái video chắc tám ở cái bộ cài Tết mà sư phụ gửi cho các bạn ấy là khá là hiệu quả luôn sau ăn Tết vô cái là bạn trở thành một con người khác liền đúng không nếu bạn đang mà yếu yếu còn những bạn nào khá giỏi rồi thì mình dành những buổi tăng những cái buổi này để mình rèn lại những cái cái tính toán những cái sai vặt của mình luôn rồi câu 7 của mình à, có bao nhiêu điểm cực chỉ các bạn thì bây giờ câu 7 này là họ cho đồ thị là đồ thị của f và x nha các bạn phải rõ ràng như vậy à, nếu họ cho đồ thị của fx tức là mình chỉ cần đếm nếu họ cho đồ thị của fx nha thì bạn chỉ cần đếm là nhô lên và lõm xuống thôi không thì nó sẽ có được cái điểm cực trị còn nếu họ cho đồ thị của f phải x á, thì mình coi điểm cắt với điểm cắt à, với OX à, và chúng ta không lấy tiếp xúc nha các bạn không lấy tiếp xúc à, nhớ như vậy không lấy tiếp xúc vậy câu này là câu nào đây các bạn điểm cắt với OX và chúng ta là không lấy tiếp xúc bạn coi này mình vẽ lại hình một tí nha để đôi khi ở đây không có hình rất là khó chịu nè đây là lên này là cắt đây một điểm này đúng không rồi đi xuống tiếp xúc này tiếp xúc là mình sẽ không lấy đâu được chưa sau đó đi lên đây sau đi xuống đây à, mình có điểm cắt với trục OX thôi thì thằng này cơ bản có một điểm cắt điểm tiếp xúc là mình không lấy đúng không ạ điểm cắt ở đây và điểm cắt ở đây và chúng ta cơ bản là chúng ta sẽ có được 3 điểm cắt và nó sẽ có 3 điểm cực trị đúng không đây là đồ thị của f(x), chúng ta à, coi những cái điểm cắt với chuỗi thôi có bao nhiêu điểm cắt thì nó sẽ có bao nhiêu cực trị chúng ta không lấy điểm tiếp xúc nha à, các bạn sẽ chọn là câu đúng của mình là câu câu D rồi ok còn ví dụ ở đây họ cho đồ thị của fx họ cho đồ thị của fx thì mình đếm nè 1 2 3 4 là có 4 cực trị nếu họ cho đây là đồ thị của fx nha đúng không đồ thị của EBIT thì đây có 1 2 3 4 là bốn cực trị thôi nói chung câu 7 này của mình là câu D khi họ cho đồ thị fx có 3 điểm cắt với trục x không lấy điểm tiếp xúc thì câu 7 của mình là 7D ok không rồi em chết hai câu rồi hả không sao đâu nói chung là rút kinh nghiệm thôi rồi câu 8 và câu 9 luôn ha bạn nào làm rồi thì comment thôi cái uh, file đề và file lời giải có gì mình cập nhật cho bạn lên phần công bố ờ, lên phần công bố file điểm file đồ mình sẽ gửi trong nhóm sau cho mấy đứa nha để bạn lên đó bạn coi được chưa bạn đến đó bạn coi rồi câu 8 của mình à, có 3 điểm cực trị rồi 3 điểm cực trị là hàm bậc 4 à, là a nhân b của mình là nhỏ hơn không thôi với a là hệ số của bậc 4 còn b là hệ số của bình phương à, đúng không b là hệ số x bình phương phải thôi các bạn chọn nhanh câu này hình như câu này cũng hôm qua có làm rồi nha a bằng 1 b của a bằng trừ 2m nhỏ hơn không thì từ đó mình áp dụng vô thôi để ba cực trị là a nhân b phải như vậy từ đó suy ra là m phải lớn hơn không còn một cực trị là a nhưng b là phải lớn hơn bằng không đúng không đây là một cực trị này à, còn đây là ba cực trị rồi thì nói chung chung quy lại câu này các bạn sẽ chọn được câu 8 của mình là câu 8 8 c chứ đúng không 8 à, 8 gì m phải lớn không chứ chuyển qua chuyển lại thôi đúng không m phải lớn không các bạn chọn được 8 c cơ rồi 8 c rồi chuyển qua chuyển lại thôi rồi câu 9 tiếp tục của mình à, câu 9 họ cho một cái hàm bậc 3 và người ta yêu cầu là không có cực trị câu 9 tiếp tục à, ôn lại khá tốt nên mình cố tình mình cho bạn để các bạn ví dụ mình về nhà làm mình không hiểu mình cứ đi tìm những cái câu này mình học đúng không câu 9 của mình là câu nào đây họ cho một cái hàm bậc 3 và để hàm này là không có cực trị à, ờ, thì ở đây là một cái hàm bậc 3 mình nhắc lại lý thuyết một tí cho bạn nào mà ví dụ như mình quên thì đôi khi mình có thể học lại đầu tiên hàm bậc bao nó chỉ xảy ra hai trường hợp thôi thứ nhất là hai cực trị à, và thứ tiếp theo là không cực trị thôi chứ nó không có một cực trị đó các bạn nha à, hai cực trị tức là ta có là delta phải của y phải tại vì y phải của nó ra được một cái hàm bậc hai mà đúng không y phải nó xuống ra được một cái hàm bậc hai thì số điểm cực trị là số nghiệm của y phải bằng không mà nên cơ bản là nếu có hai cực trị tức là delta phải của y phải cái phương trình bậc hai của y phải ở đây nè à, ở đây mình có thể dùng delta hoặc là em dùng delta phải của y phải cũng được thì nó phải lớn hơn không thì nó sẽ có hai cực trị còn không cực trị tức là delta phải của y phải phải nhỏ bằng không tức là vô nghiệm hoặc có nghiệm kép thằng này bậc hai này của mình phải có một nghiệm hoặc vô nghiệm thì lúc đó nó sẽ có không cực trị à, được chưa thì đây là lý thuyết thôi thì bây giờ mình làm các bạn mình làm cái việc đầu tiên của em là em y phải nó xuống thực sự bạn có thể áp dụng công thức giải dạ nhanh luôn là b bình trừ 3c nhưng nó mất bản chất lắm nên thực sự cái việc đạo hàm nó cũng chả lâu hơn bao nhiêu nên mình khuyên các bạn là các bạn nên làm theo kiểu là à, mình hiểu bản chất hơn một tí tại vì câu nào mà nhanh thì làm nhanh thì câu nào mà ví dụ như cần uh, đúng không thì mình làm luôn chứ câu này thực sự các bạn đâu cần nhớ gì đâu thằng này có không cực trị tức là delta phải của y phải phải nhỏ bằng không đúng không ạ delta phải của y phải là bằng gì đây à, là bằng à, thằng này em bình phương lên em chia đôi đi được không là 3m cộng 1 tất cả bình phương à, b phải bình trừ cho ac là trừ cho 3 nhưng 3 7m trừ 3 rồi nhỏ bằng 0 à, thì đây là cái delta phải của y phải của mình à, sau đó việc của em là em rút gọn em nhân phân phối vô các kiểu thôi em ra được câu chính này của mình các bạn nào ra được câu chưa thì cái việc của em là tính toán thuần túy bình thường thôi đúng không em À, bạn nào tin ý thì mình nên rút số 9 ra ngoài này ở trong còn lại là hàng đẳng thức là m bình cộng 2m cộng 1 thằng này của mình là à, trừ 7m trừ 3 đúng không à, trừ 7m rồi trừ trừ thành là cộng 3 nhỏ bằng 0 thằng này tương đương là 9 này m bình trừ 5m cộng 4 nhỏ bằng 0 delta phải này muốn nhỏ bằng 0 thì thằng này của mình là phải nhỏ bằng 0 à, thằng này muốn nhỏ bằng không tức là m của em nó sẽ lớn hơn bằng một và nhỏ bằng 4 thì lúc đó em đếm ra thôi đúng không em đếm ra thôi lấy số cuối trừ số đầu cộng cho một đó là cách đếm em ha em lấy là 4 trừ cho một cộng cho một thì có là tổng cộng là bốn số thì lúc đó các bạn sẽ chọn được câu đúng của mình là câu câu 9b đúng không 9b rồi và sau này mình nhớ nha để có hai cực trị tức là delta phải của y phải là phải ờ, lớn hơn không hoặc là em dùng delta cũng được tùy thôi ví dụ như mà thường thường anh nên dùng ờ, dùng delta phải tại vì thế nào có số 2 đưa xuống nè nên bạn dùng delta phải luôn còn không cực chỉ tức là delta phải của y phải là phải nhỏ bằng không đó đây là lý thuyết các bạn rồi à, tiếp tục qua câu 10 đề này có 25 câu thôi đúng không đề này có 25 câu rồi tiếp tục câu 10 nhé rồi các bạn cùng làm câu 10 cùng với mình à, câu 10 tiếp tục cho hàm số này à, mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng Ờ, đi tìm min mắt của một cái hàm đúng không câu 10 các bạn nào comment chưa mình coi bao nhiêu bạn điền rồi đây mình thấy mới mới 100 bạn điền thôi nha các bạn tranh thủ bạn điền thôi nha câu 10 tiếp tục của mình cho hàm số y bằng x cộng 1 chia x trừ m bình thỏa mãn minh y bằng 1 phần 2 mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng rồi ok à, câu này là họ cho một cái hàm phân thức các bạn một cái hàm phân thức đúng không bậc nhất là x cộng 1 chia cho x trừ m bình rồi thỏa mãn min à, của mình người ta nói là min của thằng y này của mình trong đoạn là từ trừ 3 tới trừ 2 là bằng 1 phần 2 thì ở đây như mình nói là để đi tìm giá trị min và max á, các bạn phải kể được cái bảng biến thiên của nó đúng không nên các bạn sẽ làm như sau cái đầu tiên của em á, là em y phải nó xuống nè a nhân d trừ b nhân c là trừ m bình trừ 1 chia x trừ m bình tất cả bình khi nhìn vào thằng này á, thì chúng ta khẳng định là thằng này của mình luôn luôn là chắc chắn là một số âm rồi thì dĩ nhiên y phải này luôn luôn là một số âm rồi khi mà như vậy á, trừ m bình trừ một nữa chắc chắn là một số âm thì lúc đó mình đi cả bảng biến thiên của nó ra thôi à, đây là trừ 3 tới trừ 2 thằng y phải của em luôn luôn âm âm thì đi xuống vậy dĩ nhiên là min của mình đặt tại y tại trừ 2 và mắt của mình đặt tại y của trừ 3 đúng không tại nó đi xuống mà Vậy min tại trừ 2 bằng bao nhiêu thì mình thế vào thôi. Chỗ nào có em thế trừ 2 vào thôi. Ta có là trừ 2 cộng 1 chia trừ 2 trừ m bình là bằng. Đề bài hỏi cho bằng 1 phần 2 đúng không? Đấy. Min đạt tại y trừ 2 là bằng 1 phần 2. Bảo ở đây là 1 phần 2. Vậy từ đó các bạn sẽ suy ra thôi. Trừ 2 cộng 1 của mình là trừ 1. Trừ 2 trừ m bình. Đó, bằng 1 phần 2 bằng... Uh, bạn quy đồng lên các kiểu bạn tìm ra thằng m vậy là xong câu này đó là câu nào đây các bạn rồi quy đồng lên ha ta có là tương ứng thằng này của mình là trừ 2 bằng uh, trừ 2 trừ m bình vậy hay nói cách khác là m bình bằng 0 hay suy ra là m bằng 0 khi m bằng 0 thì lúc đó bạn chọn đáp án của mình thôi m bằng 0 thì trong tất cả những đáp án ở đây thì chỉ có duy nhất là câu b là thỏa mãn thôi đúng không câu 10 của mình là 10b đúng không à, 10b hôm nay sao thấy ngủ quên hết trơn rồi được buổi đầu hành tráng là buổi sau là bắt đầu tục đi gần trăm bạn luôn thấy không <laughs> rồi đây là con 10 của mình là 10B các bạn con là 10B đó, học như vậy được ha 10B tiếp tục rồi đây là 10B ha à, nói chung là đối với những cái đầu tiên khi mà liên quan tới min max tính đơn điệp hay cực trị tư duy của mấy đứa là phải phát tạo được bảng biến thiên thì em cứ tạm làm theo kiểu tự luận là gì y phải nó xuống thôi nhìn vào y phải này luôn luôn là nhỏ không không nên mình kẻ bảng biến thiên như vậy luôn còn trường hợp mà lỡ như mình không biết là mình phải xét ra hai trường hợp trường hợp đồng biến và trường hợp nghịch biến đi còn đối với bài toán này là mình biết nó nghịch biến luôn nên các bạn làm nó luôn đúng không đi xuống là trừ 3 và trừ 2 cả lớp mình có ok các bạn mình giảng tốc độ như vậy có phù hợp với mấy đứa không tại vì những cái buổi này mình hy vọng là toàn thể các bạn đều học được cả từ bạn dở tới bạn giỏi nên là những cái bạn mà yếu yếu lắm thì mình cố gắng một tí đôi khi mình giảng nhanh quá các bạn có thể coi lại nếu thấy sư phụ giảng nhanh quá thì có thể coi lại những cái bài bộ bộ bộ cày vết nha để có thể coi lại những cái đó rồi câu 11 của mình câu 11 rồi à, làm câu 11 này câu 11 này không biết bạn nào con minh đúng không các bạn con con Minh thử câu 11 thôi chứ nhiều bạn con minh sai câu này nè rồi câu 11 thử ha câu 11 của mình có 25 câu thôi câu 11 tiếp tục tập hợp giá trị của M để cái đồ thị cái hàm số này có đúng một tiệm cận là bằng bao nhiêu à, đây là câu 11 của mình ha thì ở đây có đúng một tiềm cận thì đầu tiên của mình mình nhận định à, nhận định ở đây một tí đây là nhận định nhận định ở đây của mình là tiệm cận ngang luôn luôn có là y bằng không vì cái bậc tử à, là nhỏ hơn bậc mẫu à, dĩ nhiên rồi nên tiệm cận ngang của mình là luôn luôn là y bằng không các bạn nhé bậc tử luôn luôn nhỏ bằng bậc mẫu nên ta có là y bằng không đó là cái điều đầu tiên à, cái thứ hai nữa chúng ta nhận định cái thứ hai nữa đó là gì à, cái nhận định tiếp theo cái thứ hai của mình nữa đó là chúng ta thấy là để thằng này có đúng một tiệm cận thì tiệm cận đứng của mình là phải không có đó tiệm cận đứng của mình là phải không có mà tìm được tiệm cận đứng không có tức là mẫu của mình là phải là vô nghiệm tức là cái phương trình mx bình phương trừ 2x à, cộng 1 bằng 0 phải là vô nghiệm và 4x bình phương cộng 4mx cộng 1 bằng không phải vô nghiệm bạn hiểu giùm mình như vậy thôi chứ đừng có nói có nghiệm cát chung với nghiệm danh tử rồi gì hết đó nếu trường hợp mà không có tiệm cận đứng là chắc chắn là mẫu là vô nghiệm rồi nếu bạn cứ bụp như vậy được không bụp như vậy à vậy là vô nghiệm vô nghiệm thì mình xử lý cái trường hợp này trước các bạn xử lý nó ha ta có là vô nghiệm thì ở đây mình dùng delta phải đi delta phải cho nó khỏe một trừ cho bốn à, trừ cho AC là trừ cho M là nhỏ hơn không thằng này mình cũng dùng uh, delta phẩy bạn nha dùng delta phẩy luôn là ta có là chia đôi được là 4m bình b phẩy bình á 4m bình trừ cho ac là trừ cho à, trừ cho ac là trừ cho 4 à, ờ, nhỏ không à, nói chung cách khác ta sẽ được là gì thằng này của mình là m lớn hơn 1 còn ở dưới đây là m sẽ lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 1 thì giao hai này với nhau thì được m bằng rỗng các bạn chắc chắn rồi các bạn cả chục các bạn thấy thôi m nó sẽ bằng rộng thì nhiều bạn nói là chọn được câu D nhưng mà câu D là không đúng các bạn đó à, tiệm cần đứng không có tức là hai thằng này mẫu của mình là phải vô nghiệm hết đó là cái điều đầu tiên vậy câu đúng của mình là phải là câu A cơ vì sao vì em để ý nè hệ số lớn nhất có chứa m thì mình phải luôn luôn thử cái trường hợp đó ra tức là ở đây là trường hợp tiếp theo là trường hợp 2 đó là m bằng 0 chắc gì thằng này đã là một cái phương trình bậc hai các bạn phương trình bậc hai thì delta phải của em là được như vậy đúng không mà chắc gì đã là một cái phương trình bậc hai lỡ như là nó m đây bằng không thì sao vậy m bằng không mình thế ngược vào và lại nha ta được y của em là bằng 2x trừ 1 với m bằng không thì ở dưới của mình là trừ 2x cộng 1 còn ở dưới của em là 4x bình phương cộng cho 1 thì em thấy một điều là thằng này mình có thể rút gọn cho nhau ở trên là 2x trừ 1 ở dưới là trừ 2x cộng 1 thì mình rút gọn cho nhau đi ta có ở trên của mình là trừ cho 1 phần 4x bình phương cộng 1 thì mình thấy là thằng này của mình á chỉ có một tiệm cận ngang thôi còn mẫu mình vẫn là vô nghiệm đúng không ạ khi với m bằng 1 thì nó ra được câu này và khi nó ra được câu này rồi thì chắc chắn em thấy được một điều là sao thằng này vẫn thỏa mãn nó có đúng một tiệm cận và tiệm cận đó là tiệm cận ngang y bằng không thôi còn mẫu mình vô nghiệm nên nó sẽ không có tiệm cận đứng nên m bằng không này là mình mình nhận Vậy câu đúng của mình ở đây là câu 11 của mình là 11A. Đó, phải cẩn thận như vậy nha. Nhiều bạn làm rất là tốt ở trường hợp 1. Nhận định khá là tốt. Nhưng em quên đi mức tiêu là em phải thử trường hợp M bằng 0 nếu cái bậc cao nhất của mình có chưa tham số M thì lúc đó bắt buộc là em phải à, phải thử nó ra, à, đúng không? Thử nó ra bằng thế ngược lại vào phương trình thôi. Thì em thấy là đây là nó bị vô nghiệm. Cả lớp mình ok không? Đó là câu 11 của mình là 11A các bạn nha. À, trường hợp 1 hai cái này vô nghiệm trường hợp 2 là m bằng 0 rồi tiếp tục câu 11 ha, đây là câu 11 của mình rồi câu 12 à, số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này là bằng bao nhiêu rồi câu 12 Câu 12 ở đây mình nhận định là đầu tiên của mình á, à, mình có thể nhận định nhanh luôn, đây là tiệm cận ngang và tiệm đây, đúng không? Đầu tiên là tiệm cận đứng chứ cho nó dễ là tiệm cận đứng là nghiệm dưới mẫu là 2x trừ 1 bằng 0. Ta có được là x bằng 1 phần 2. Sau đó em lấy 1 phần 2 em thế lên tử thì tử nó khác không rồi. Vậy thằng này của mình là nhận, thằng này là tìm vận đứng. Vì 1 phần 2 này đi lên đi lên tử. 1 phần 2 bình cộng 3 chắc chắn khác không. Vậy mình sẽ nhận cái tiệm vận đứng này. Còn tiệm vận ngang của mình á, thì đôi khi bạn nào cũng nhận định tốt á. Thì uh, ít tiến tới dương vô cùng và ít tiến tới âm vô cùng á. Thì bạn nào nhận định tốt thì mình có thể ra luôn là tiến tới dương vô cùng thì đây là 1 phần 2 đúng không còn tiến tới âm vô cùng là trừ 1 phần 2 và nó sẽ có hai tiềm cận ngang còn đôi khi ví dụ bạn không biết thì bạn cứ bấm máy tính thôi chả sao cả bạn nhập thằng này vô trong máy tính tiệm cận ngang á, bạn nhập vô trong máy tính thôi à, tiệm cận ngang là xét ở hai đầu múc ít tiến tới à, dương vô cùng các bạn khôn một giá trị cực lớn thì nó bằng là 1 phần 2 là 0,5 còn ít tiến tới âm vô cùng các bạn khôn một giá trị là cực bé à, thì nó bằng là trừ cho 0,5 và cơ bản thằng này của mình là số đường tiềm cận ở đây là gồm có hai cái và chọn được câu đúng của mình là câu câu D, câu 12 của mình là 12D. À 12C chứ ba cái đúng không? Ba cái. À, một tiệm cận đứng và hai thì cận ngang là ba cái 12C đúng không? Rồi ok Phương Nguyễn Gia Ân Đàm Vi. Ok tất cả các bạn ha, câu 12 này là 12C. Được chưa? Rồi tiếp tục câu 13. Rồi câu 13 tiếp tục nha, đề này có 25 câu. À, câu 13 tiếp tục à, tại hai điểm phân biệt à, khi mà có từ cắt ở trong đây á, thì mình nghĩ ngay tới bài toán này là bài toán về tương giao các bạn à, bạn đừng có suy nghĩ gì nhiều đó đây là bài toán về tương giao thôi và người ta yêu cầu là có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của M thuộc đoạn từ trừ 2020 tới 2020 để thằng này có ờ, đường thẳng. Vậy bây giờ trước mắt là cắt là hoành độ giao điểm đã. Các bạn cứ hoành độ giao điểm nó ra ta sẽ có như sau là x cộng M là bằng 2x trừ 3 chia cho x trừ cho 1. Rồi sau đó là em quy đồng nó lên thôi đó, em quy đồng nó lên được là x cộng m nhưng cho x trừ 1 là bằng 2x trừ cho 3. Dĩ nhiên tập xác định ở đây là phải x khác 1 đó rồi. x không thể bằng 1 nữa nha, x phải khác 1. Rồi, quy đồng nó vô thôi ta được là gì? x bình phương uh, trừ x cộng mx trừ m. À, các bạn nhân phân phối nó vào thôi đúng chưa đó, cứ làm tiếp tục từ từ rồi ờ, sau đó là biện luận của nó là có hai nghiệm phân biệt thôi các bạn rồi thì thằng này rút gọn lại đã được gì đây ta có là uh, x bình phương trừ x với trừ 2x là x bình phương cái này trừ x này hai x với mx thì được là cộng cho uh, m trừ 3 nhân x trừ 3 với trừ 3 là trừ 3 cộng m cộng 3 bằng 0 để thằng này có được hai điểm cắt phân biệt tức là phương trình này của mình nó phải có hai nghiệm phân biệt và hai nghiệm đó đồng thời phải khác một đúng không tại vì nó bằng một là không được đâu tức là delta của em là phải delta của em là bằng là m trừ ba tất cả bình trừ cho 4 lần a sẽ là trừ cho 4 nhưng cho trừ m cộng 3 là phải lớn hơn không và cái thứ hai này là phải khác một khác một của mình là thế vào đây là ta được là một bình cộng cho m trừ ba nhân một trừ m cộng 3 là phải khác không đó không? tại vì cái phương trình phải khác một khác một thế vào đây là phải khác không sau đó bạn giải cái delta này ra thôi đúng không ta có là thằng này em giải delta nó ra rút gọn các kiểu được là m bình trừ 6m được là m bình trừ 6m với cộng 4m là trừ 2m 9 với đây là trừ 12 được là trừ 3 lớn hơn 0 ở dưới của em thì thôi mình cho kết quả luôn nha m trừ 3 là m là hết nè à, 1 trừ 1 hết đây là ba đúng không ạ rồi trừ 3 với 3 là hết còn lại một một khác không là dĩ nhiên đúng rồi m bình trừ 2 m trừ 3 mà muốn lớn hơn không thì lúc đó là m của em là phải như thế nào m của em là phải nhỏ hơn trừ 1 hợp với là m lớn 3 đây là điều kiện để nó xảy ra được có hai nghiệm phân biệt đúng không ạ à, À, m phải nhỏ hơn trừ 1 và m phải lớn hơn 3 m phải nhỏ hơn trừ 1 và m phải lớn hơn 3 đó là điều kiện để cái phương trình này uh, các bạn có được là gì uh, à, 2.000 phương biện thì người ta nói là m của em là chạy trong đoạn là từ trừ 2020 tới 2020 các bạn nha vậy bây giờ mình đếm nè cái trường hợp ở đây là m nhỏ hơn trừ 1 tức là mình lấy từ đâu mình lấy từ trừ 2020 nhỏ trừ 1 tức là mình lấy đến trừ 2 thôi là mình dừng thì các bạn đếm nó ra bao nhiêu cái nha số cuối trừ số đầu cộng cho 1 trừ 2 trừ 2020 là 2018 cộng cho 1 là 2019 số M lớn hơn 3 mà mình lấy trong đoạn này tức là mình suy ra mình lấy trong đoạn là từ lớn 3 là mình lấy từ số 4 trở đi đúng không bạn lấy số 4 trở đi tới là 2020 thì lúc đó mình suy ra là số cuối trừ số đầu cộng cho 1 là bằng 2017 số sau đó em cộng hai thằng này lại với nhau đúng không à, 2017 số đúng không số cuối trừ số đầu cộng cho uh, ờ, 2017 số rồi rồi bạn cộng lại với nhau 2019 cộng 2017 được là 4036 thôi các bạn chọn được là câu đúng của mình là câu A rồi ok à, câu 13 của mình là câu 13A nha rồi bạn có thắc mắc gì không thì ở đây là người ta nói là uh, có hai điểm phân biệt các bạn đi hoành độ cho địa bằng quy đồng lên thôi uh, sau đó em giải cái delta này ra đúng không delta của mình lớn không và phải khác cái tập xác định tức là khác một ở đây nữa các bạn làm ra thôi thì câu này là 13 của mình là 13a rồi uh, chúng ta còn 6 câu tốc độ như vậy có vừa phải các bạn rồi 13a nha tiếp tục câu 14 của mình rồi câu 14 chọn nhanh này các bạn à, câu 14 chọn nhanh Rồi câu 14 ở đây thì mình chọn cực nhanh rồi. Ở đây là họ cho một cái hàm bậc 4 là y bằng ax mũ 4 cộng bx bình phương cộng cho c. Hàm này của mình là có mũi tên hướng xuống nên chắc chắn a của mình là phải nhỏ hơn không đúng không ạ? À, a của mình là phải nhỏ hơn không? Mình kể lại cái đồ thị nè. Rồi, à, thứ nhất là a ở đây là phải nhỏ hơn không là nhìn vào đây cho thấy mũi tên hướng xuống là a nhỏ hơn không. Cái thứ hai này ở đây nè, ứng với x bằng 0 thì y của bạn bằng không đúng các bạn tức là x bằng không y bằng không ứng với là c bằng không luôn x bằng không thì y bằng không cái điểm này nè đi qua điểm này mà đúng không x bằng không ta có a nhưng không mũ 4 cộng b nhưng không bình cộng c bằng không tức là c của mình bằng không chắc chắn rồi rồi ở đây có ba cực trị nên ta có đẳng thức là gì a nhưng b là phải à, phải nhỏ hơn không từ đó đã có a nhỏ hơn không rồi từ đó suy ra b của mình là phải lớn hơn không và từ những cái đẳng thức này chúng ta suy ra được cái đáp án của mình thôi a nhỏ không b lớn không và c bằng không thì các bạn sẽ chọn được cái đáp án đúng của mình là câu nào đây câu 14 là câu c đúng không câu 14 là câu c đó bạn nào mà yếu về cái phần này quá thì bạn coi là cái phần đồ thị thôi trong cái phần đồ thị mình chia ra là từ hàm bậc 3 tới hàm bậc 4 à, ờ, tới hàm phương thức nó đầy đủ cho mấy đứa rồi các bạn có thể vô trong đó bạn coi lại ha thì các bạn sẽ nắm được thôi được chưa a nhỏ không c bằng không và b lớn không đó à, ví dụ như ờ, cái hàm số này cắt ở trục dương thì c nó lớn hơn không thôi cắt ở trục âm là c nhỏ hơn không thôi được chưa còn cái mũi tên thì dễ mũi tên hướng xuống là bé hơn không lớn lên là a lớn không bao nhiêu cực trị nữa là xong nó kết hợp vô thì ra b thì hàm 14 nó không khó ha rồi câu tiếp tục câu 15 rồi câu 15 hỏi cho một cái hàm phương thức rồi các bạn cũng làm hàm phương thức này ra luôn nhé à, bây giờ các bạn cũng làm hàm phương thức câu 15 này của mình Rồi câu 15 ở đây chúng ta thấy đây là một cái hàm phương thức à, y bằng s cộng b chia x cộng c. À, x cộng c. Thì thằng này khi đó tổng a cộng b cộng c bằng bao nhiêu các bạn? Cái việc đầu tiên là chúng ta nhận định là chúng ta nhìn vào tiệm cận đứng của nó trước. À, nhìn vào đồ thị chúng ta thấy được tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng của nó là x bằng 1. Đúng không? Và tiệm cận ngang của cái đồ thị mình nhìn vào trong hình vẽ của mình á. Tiệm cận ngang mình nhìn sơ sơ trong hình vẽ là đường thẳng nằm ngang á. Được là y bằng trừ 1. Được không? Được chưa? Là y bằng trừ 1. Rồi. Thì x bằng 1 của em thì em để ý là tiệm cận đứng khi mà nhìn hàm phương thức ở đây ta sẽ có là tiệm cận đứng của mình là x là bằng trừ c. Còn tiệm cận ngang của đây là y của mình là bằng a. Vậy ta có x bằng 1 là bằng trừ c là bằng trừ c. Y là bằng a là bằng a. Vậy từ đó mình suy ra c của em là bằng trừ 1. Còn a của em ở đây là bằng trừ 1. Đó, đúng không ạ? Ta có được c và a như vậy dựa vào tiệm cận đứng đó, tiền vận đứng x bằng trừ c họ cho bằng 1 tức là c là bằng trừ 1 tiền vận ngang là a chia 1 là bằng a coi cái đồ thị ta thấy tiền vận ngang của mình là y bằng trừ 1 nữa à, chúng ta suy được a bằng trừ 1 luôn có được điều này rồi chúng ta muốn tìm b chúng ta dựa vào điểm đặc biệt à, điểm đặc biệt là điểm nào các bạn nó đi qua điểm nào đồ thị là đi qua điểm nào các bạn nhỉ đồ thị này của mình là đi qua điểm là um, ta có là x bằng 0 thì y bằng trừ 2 đó nó đi qua điểm này đúng không ạ bạn thấy cái đồ thị của mình không à. nhìn lên cái đồ thị của mình ờ, tọa độ x bằng 0 y bằng trừ hai cái cái nằm ở dưới các bạn thấy không tại vì mình không có cái nháp ở đây để bạn bạn coi dùm mình nha x bằng 0 y bằng trừ hai thì bạn thế vào cái đồ thị thôi x bằng 0 thế vào đây ha rồi ta có là a nhưng không là không cộng cho b chia cho 0 cộng cho c bằng trừ 2 mà ta có c bằng trừ 1 rồi tức là suy ra b của mình là bằng trừ 2c C bằng trừ 1 nữa ta có là uh, uh, trừ 1 nhưng qua đây là bằng 2, B bằng 2. Vậy chung quy là ta có là A bằng trừ 1, B bằng 2 và C bằng trừ 1. Thì người ta yêu cầu tính tổng ba này lại bằng cộng lại thôi. Cộng ba này lại với nhau ta được là bằng bằng không các bạn chọn được là câu đúng của mình là câu câu D. Ok không? Câu 15 của mình là 15D. Đúng không? Dựa vào những cái đồ thì tìm vẫn đứng và tìm vẫn ngang bằng làm ra thôi. Sau đó dựa vào điểm đặc biệt nữa bằng làm ra được câu này. Đấy điểm đặc biệt là của mình nhìn vào đồ thị điểm cắt với trục OI đấy ít bằng 0 thì y bằng trừ 2 đó thấy không rồi cả lớp mình ai không hiểu thì cứ hỏi bài nha đừng có ngại ngùng gì các bạn nha à, các bạn học các bạn cứ hỏi bài chuyện là chuyện bình thường thôi rồi tiếp tục câu 16 bạn nào yếu về hình quá thì coi lại cái bộ cây tết coi lại cái phần mà về góc và khoảng cách câu 16 nè câu 16 này phải bắt buộc phải là làm được nhanh các bạn ở đây họ cho góc của cả hình ra nha họ cho đây là một cái tam giác SA góc với đáy đây là SA của mình SABC đúng không rồi ta có AC là bằng A BC bằng A căn 2 SA vuông góc với đáy đó bằng A như vậy người ta yêu cầu tính góc của SB và đáy SB và ABC thì cái này bắt buộc phải làm nhanh ra điểm chung của mình là điểm B hai ô này các bạn điền là hai ô của đường cao đó đường cao của mình là S và A thì đây là S và A góc của mình là góc SBA góc SBA của mình là góc này đúng không bạn đây đúng không nhắc lại xác định điểm chung nè hai ô còn lại các bạn điền hai ô của đường cao thôi là S và A thì thôi mình Pythagore nhanh nhé ở đây là vuông tại C là Pythagore ra thằng này của mình là A bình cộng 2A bình là 3A bình căn lên là căn 3A muốn tính thằng này là áp dụng vô tan thôi tan alpha đúng không là bằng đối chia kề là bằng A chia cho A căn 3 là bằng 1 phần căn 3 từ đó suy ra alpha của mình thôi alpha của mình được là 30 độ đúng không 30 độ bạn chọn được câu C rồi ok rồi câu 16 của mình là 16C rồi rồi rất là nhẹ nhàng ha 16C ok Phương Nguyễn nè làm vi quốc Việt như mình nói là học cái gì cũng vậy các bạn nên coi đề test trước sau đó mình đi tìm tòi những câu hỏi trong đề test đó mình có làm được hay không sau đó mình coi la nó sẽ rất là hiệu quả các bạn Ờ, mình hy vọng những cái buổi sáng này mình không phải khắc khe bạn mấy đứa đâu nên các bạn ráng các bạn học cho nó tốt các bạn ha nên để mình phí công những cái buổi sáng này lắm phí công của mấy đứa đó, cả phí công của sư phụ nữa rồi câu 17 của mình khoảng cách rồi ờ, cho SA vuông góc với đáy đáy của mình là một tam giác vuông đỉnh B đây là A nè B nè C vuông tại đỉnh B nha rồi khoảng cách từ A tới SBC bằng bao nhiêu thì ôn lại về khoảng cách bạn nào mà yếu thằng này quá thì bắt buộc em phải học lại rồi nè khoảng cách từ A đến SBC như mình nói các bạn á các bạn có những cái bước làm như sau bước 1 xác định địch nè luôn luôn xác định cạnh ở đấy cạnh đấy của mình là cạnh BC này đúng không cái thứ hai nữa bước thứ hai của em làm mọi bài toán về khoảng cách luôn các bạn xác định đường cao đường cao của mình là SA này sau đó tung đường quyền đường quyền thứ nhất nè đây là SA là đường cao này từ chân đường cao kẻ một cái đường thẳng vuông góc với cạnh ở đáy cạnh BC thì đây họ kẻ sẵn cho mình rồi đúng không đó là AB thì bạn chỉ cần nối lại thôi rồi từ S này nối xuống đây rồi cái tiếp theo là tung đường cao lên trên được là AH vậy AH của mình chính là khoảng à, khoảng cách đúng không bạn vậy AH ở đây là khoảng cách khoảng cách từ A tới SBC thôi rất là easy thôi đầu tiên xác định cạnh đáy BC nè SA tương đương quyền vuông góc tại vì ở đây họ kẻ vuông rồi cái vuông góc ở đáy á, từ A cái vuông góc với BC là AB nè S này nối xuống tung đường quyền bạn nào yếu quá thì mình coi lại cái phần ờ, khoảng cách dùm sư phụ nha cái thằng này mà nói lại nữa thì thì ờ, rất là kỳ nên các bạn nào ví dụ uh, mình không biết cái này có thể coi là cái bốn buổi lấy góc hình học không gian á trong đó mình có nói rất là kỹ rồi SA bằng 2A thì từ đó suy ra khoảng cách thôi ta có là 1 phần AH bình là bằng 1 phần SA bình cộng 1 phần AB B bình rồi từ đó suy ra AH của mình là bằng đúng không bà bấm máy tính thôi 1 chia cho hai bình rồi, cộng 1 chia cho một bình rồi lấy 1 chia s rồi căn nó lên thì được là hai căn 5 phần 5 các bạn sẽ chọn được là câu đúng của mình là 17 là câu A đúng không những câu này về sau là phải làm nhanh nha các bạn chọn được là câu A đấy à, cứ 1 chia hai bình rồi 1 chia một bình là 1 chia S rồi căn nó lên cả nữa là xong ha rồi tiếp tục câu 18 à, 18 19 đúng không vẫn là câu những câu về thể thể tích câu 18 của mình câu 18 rồi câu 18 đó các bạn câu 18 ở đây là có cái góc à, đầu tiên là mình đọc hình là mình phải kẻ được hình à, hình ở đây là hình có SA của góc với đáy là bằng mẹ đáy ra trước nè đúng không đáy của mình đáy của mình là một cái hình chủ nhật các bạn cứ vẽ là hình bình hành thôi đây là ABCD của mình và ta có là SA một góc với đáy đây là SA của mình là vuông góc với đáy đúng không ta có AB bằng A nè AD bằng A căn 3 thì từ đó người ta yêu cầu góc của mình mà bạn phải mã hóa được cái góc này ra còn không mã hóa được là coi như là mình làm không được à, góc này bằng cái gì bằng 60 độ là bằng ở đâu đây bằng góc này là góc gì các bạn đầu tiên á, cái việc xác định góc của hai phản các bạn xác định nhanh như sau này bước 1 của em là đi tìm giao tuyến là BC à, bước thứ hai của em là từ hai điểm của đường cao là phương pháp hai quyền đó đúng không mình có nói ở bốn buổi lấy gốc của cái bộ quà tết bạn nào không biết thì coi, lại rất là nhanh thôi em nhắm mắt em kẻ cũng được là từ A các bạn kẻ vuông góc với BC thì đó là AB từ S này nối xuống thì chắc chắn góc của bạn ở đây đó đã có phương pháp rồi đó từ S và A từ trung đường cao bằng kẻ vuông góc với BC từ S này nối xuống góc của mình ở đây và góc này của mình là bằng 60 độ thì khi có góc này là 60 độ thì gợi ý cho mình tính được SA của mình là bằng gì SA của mình là có này góc 60 độ có được AB thì SA bằng tan 60 độ nhưng cho AB thôi là bằng căn 3A rồi có được SA và có được đáy rồi thì tính được V thôi V bằng 1 phần 3 SA nhưng cho diện tích của tam giác ABCD là bằng 1 phần 3 căn 3A nhưng cho diện tích đáy của mình là A bình căn 3 vậy các bạn sẽ được là A mũ mũ 3 các bạn chọn được là câu C ok không 18 của mình là 18C các bạn được chưa xác định góc cực nhanh có góc rồi xác định đường cao và thế thế mà đi tính thôi vậy là 18 của mình là 18C đúng không 18 của mình là 18C rồi tiếp tục câu 19 của mình một lần nữa chúng ta lại ôn tập về cái khối cầu ờ, không biết bạn nào còn nhớ về khối cầu không 19 của mình khối cầu nó có ba dạng chính đó khối cầu nó có ba dạng chính à, dạng thứ nhất là dạng có cạnh bên vuông góc với đáy là dạng à, cạnh bên vuông góc với đáy giống vậy nè thì lúc đó các bạn chỉ cần nhớ công thức và làm nó thôi ta có r ở ờ, cầu bằng căn của r bình đáy cộng h chia 2 tất cả bình thì đây là công thức để xác định được r cầu được chưa trong cái dạng khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy ví dụ như bạn quên thì bạn có thể lật lại cái bài khối cầu bạn coi là những công thức này à, thì bạn sẽ thấy được nó thôi đúng không chả có gì cả ở đây à, họ cho hình vuông thì tức là ở đáy đáy của mình là một cái hình vuông vậy r đáy của bạn là bằng đường chéo chia đôi đúng không r đáy của bạn là đường chéo chia đôi ta có là r đáy của em là bằng ac chia 2 AC của em là bằng A căn 2 chia 2 đây là R đáy của mình đó không R đáy của mình là bằng AC chia 2 tức là à, A căn 2 phần 2 cái thứ hai là đường cao của mình ở đây á, là h của mình á, là bằng SA là bằng A căn 3 vậy để xác định được R cầu thì lúc đó các bạn chỉ cần áp dụng công thức vô thôi là xong bấm máy tính thôi R bình đẩy là A căn 2 chia 2 tất cả bình cộng cho H chia 2 là A căn 3 chia 2 tất cả bình rồi sau đó bạn bằng ra thôi thì đây là công thức của R cầu đúng không rồi căn của uh, căn 2 phần 2 căn 2 chia 2 tất cả bình cộng cho căn 3 chia 2 tất cả bình rồi sau đó là được như vậy là căn 5 phần 2 căn 5 phần 2 là kết quả cường tiền của mình các bạn chọn được là câu A à, đây là bán kính của cái mặt cầu này được chưa à, à, câu 19 tức là khi mình làm những cái thằng này nó khá là tốt để mình ra ri lại những kiến thức của các bạn và cái thứ hai nữa các bạn có thể ra soát lại những cái kiến thức của bạn bị hỏng ở đâu và quay lại chủ động quay lại chuyên đề để mình bổ trợ lại các bạn nha câu 19 rồi tiếp tục câu 20 câu 20 ở đây là hỏi đồ thị này có bao nhiêu điểm cực trị à, rồi gần xong rồi nha còn thêm 5 câu nữa là kết thúc bài của ngày hôm nay có buồn ngủ chưa có bạn nào buồn ngủ chưa các bạn đó các bạn thấy không hôm nay cứ vô đi từ từ cứ ờ, không phải ai cũng động lực đâu nhiều bạn ngủ quên chắc chắn luôn ấy à, rồi câu 20 của mình là hỏi đồ thị này có bao nhiêu điểm cực trị? Đầu tiên mình nói là hàm bậc 3 này có hai nghiệm, bậc 3 mà có hai nghiệm thì chắc chắn của mình á là phải có một điểm tiếp xúc. Có hai nghiệm thì chắc chắn nó phải có một điểm tiếp xúc các bạn. Ví dụ ở đây này, đây là y và đây là x của mình thì chắc chắn nó phải có một điểm tiếp xúc. Thì nó mới có hai nghiệm được đúng không? À, tiếp xúc này có thể là tiếp xúc trên. À, rồi, ví dụ đây là cắt có đúng hai nghiệm thực phân biệt à, nó phải có tiếp xúc à, đây là như vậy nè đó, nó phải tiếp xúc như vậy đúng không thì nó mới có hai nghiệm đây là một nghiệm và hai nghiệm à, hoặc là nó tiếp xúc dưới nói chung là bằng bằng bằng vẽ một hình như vậy đi thì người ta hỏi là y bằng tuyệt đối của ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng cx cộng d bằng bao nhiêu đó thì số điểm cực trị của hàm này là bằng a cộng b còn nhớ không là bằng a cộng cho b A là số điểm cực trị của hàm này. Số điểm cực trị của hàm bậc 3 này mình đếm ra cái là bao nhiêu cái? 1 và và 2, hai cái. Cái B của mình là bài toán tương giao của cái hàm này với trục OXY bằng 0. Và không lấy điểm tiếp xúc, ở đây mình lấy một cái thôi đúng không ạ? Là B là 1. Đó có hai cực trị nè. B là là là số điểm số nghiệm của bài toán tương giao fx bằng 0 thì trong này là chỉ có một điểm cắt thôi là một cái và cộng lại với mình là ba cái câu hỏi là câu D còn không thì bạn có thể kẻ hình cũng được khi bạn xác định được cái hình vẽ là bậc 3 mà có được hai nghiệm phân biệt nên chắc chắn sẽ có một điểm tiếp xúc thì khi bạn vẽ hình là gì bạn bỏ đi phần phía âm này. bài toán tuyệt đối cách vẽ hình là bạn bỏ đi phần ở phía âm sau đó đối xứng lên trên thì em đếm nó ra vẫn là có được ba cái đúng không còn không thì em nhớ là khi mà đối với đồ thị y bằng tuyệt đối của x thì a là số điểm cực trị còn B là số bài toán tương giao fx bằng 0 tức là cắt với trục của x à, không lấy điểm tiếp xúc ha thì câu này là 20 của mình là câu D đúng không 20 của mình là câu D ba cái thôi đó à, cái ý mà có hai nghiệm phân biệt nó khá là quan trọng các bạn có ba nghiệm thì nó cắt à, trục ở tại hai điểm đúng không ví dụ có ba nghiệm thì nó cắt ra tại hai điểm một hai ba mà có hai nghiệm thì chắc chắn phải có một điểm tiếp xúc đó là cái ý đồ của bài toán như vậy rồi tiếp tục câu 21 Rồi câu 21 bạn nha, câu 21 của mình. Rồi S là tập hợp tất cả giá trị nguyên của M sao cho phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Rồi câu 21 làm sao? Đầu tiên đây là một cái bài toán mà chúng ta phương trình mũ chúng ta đặt ẩn phụ để chuyển về cái phương trình bậc 2 đúng không? À, sau đó chúng ta đi biện luận nó thôi là xong câu này. À, đầu tiên chúng ta đặt T à, là bằng à, 5 mũ x đi. À, điều kiện là T là phải lớn hơn không thì nó mới có nghiệm được thì thằng cái phương trình bậc 2 của mình nó sẽ trở thành là t bình 25x đúng không 25x mình ghi lại nè trừ cho m nhưng cho 5x nhưng cho 5 cộng cho 7m bình trừ 7 bằng 0 thì đây là một cái phương trình bậc 2 các bạn đây là t bình trừ cho 5mt cộng cho 7m bình trừ 7 bằng 0 để thằng này có hai nghiệm phân biệt để cái phương trình này nè có được hai nghiệm phân biệt thì dĩ nhiên ở dưới của em cũng phải có 2.000 phân biệt tại vì ứng với mỗi t nó sẽ có được mỗi ít nên thằng này cũng có 2.000 phân biệt nhưng mà phải 2.000 phân biệt dương đúng không đề bài người ta yêu cầu là phương trình ít này là có 2.000 phân biệt thì khi sau khi mình đặt ấn phụ thì mình để ý là gì mình chuyển về một cái dạng phương trình bậc 2 để thằng này có được 2.000 phân biệt thì ta phải có 2.000 phân biệt à, dương đúng là t dương tại vì ứng với một t dương thì nó mới có được một ít được rồi sau đó bạn giải quyết ra thôi có là delta của mình là phải lớn hơn không và các bạn giải quyết ra delta của mình là gì 5m tất cả bình trừ cho a nhân c là trừ cho à, đúng không 4 nhưng cho 7m bình trừ cho 7 lớn hơn không các bạn giải quyết thằng này ra thôi đúng không 2000 phân biệt dương là delta lớn không nè cái tiếp theo là gì nữa S lớn hơn không và B lớn hơn không 2000 phân biệt dương mà hai nghiệp phân biệt là delta lớn không hai nghiệp phân biệt dương là cộng lại nó cũng phải lớn không và tích của nó cũng phải là một số dương đúng không à, nên ở đây các bạn còn thứ nhất tiếp theo là gì s lớn không s của mình là bằng trừ b chia a tức là 5m phải lớn không và tích của nó cũng phải lớn không tức là 7m bình trừ 7 là phải lớn hơn không đó các bạn giải cái bức phương trình này ra đúng không giải bức phương trình này ra thôi thì thôi mình cho bạn kết quả nha file lời giải mình sẽ gửi bạn sau nói chung là ở đây bạn sẽ ra được là m của mình lớn hơn không à, lớn hơn một và nhỏ hơn hai căn 21 phần 3 tại vì tới đây là việc của mấy đứa rồi chứ không có à, không có khó khăn gì nữa đâu các bạn từ xử lý nó ra thôi thì thằng này của mình đếm nó ra thì ta thấy là hai căn 21 chia 3 được là 3,05 à, vậy mình đếm nó ra được là bằng 2 bằng 3 m bằng 2 và m bằng 3 thì kết quả đúng của mình các bạn sẽ chọn được câu đúng của mình là câu C đúng không à, nhiều bạn trong này học khá là tốt luôn đấy đúng không câu C đúng không ạ rồi 21 của mình là 21 C thôi à, các bạn giải phương trình bạn nhớ là bạn khi bạn đặt T là chuyển về phương trình bậc 2 rồi thì thằng này để có được hai nghiệm phân biệt ít thì phải có hai nghiệm phân biệt T dương thằng này các bạn không đi cô lập được M đúng không các bạn bắt buộc phải làm delta S và B nè đó rồi câu 21 của mình là như vậy, ôn lại về phương trình mũ của mình một tí. Đó. Rồi câu 22. Rồi các bạn cùng làm câu 22. Ở đây ta có là 4x trừ cho 3 nhân cho 2 mũ x cộng 1 cộng m bằng 0. Chết hết mực hết trơn rồi ta Rồi lấy cái bút đỏ viết luôn thì thằng này của mình ta sẽ có được là à, 4x trừ 3 nhân cho 2 một x nhân 2 cộng m bằng 0 thì đặt t bằng 2x ha đặt t bằng 2x t là phải lớn không thì ta được cái phương trình bậc hai là gì t bình trừ cho 6t cộng m bằng 0 thì đây là một cái phương trình bậc hai của mình thì ở đây bạn để ý nè à, phương trình mũ mà họ cho tổng các bạn làm sao bạn nhớ không bằng mũ lên cho hai vế thôi ở đây nếu họ phương trình mũ họ cho tổng đây là cách dạng của mình đã đã học luôn rồi các bạn bạn đặt là cái gì đó bằng mũ lên cho hai vế thôi là xong ta có là hai mũ lên cho hai vế là kết thúc bài này hai mũ trừ một đúng không hai mũ trừ một à, ta có được là hai mũ x một cộng x hai là bằng hai mũ x một nhưng hai mũ x hai là bằng hai mũ trừ một là bằng một phần hai rồi hai mũ x một thì nó ứng với là T1 thôi vì mình đặt T bằng 2 mũ x mà 2 mũ x1 ứng với T1 2 mũ x2 ứng với T T2 bằng 1 phần 2 T1 nhân T2 là bằng C chia A là bằng M ờ, là bằng 1 phần phần 2 à, ờ, M 1 phần 2 thì có thể bạn thử lại để em coi cái thằng này có phải là 2 nghìn T dương hay không còn thực sự ờ, đối với bài toán này mình thấy là không có M nào bằng rỗng thì thôi mình mình chọn luôn các bạn 1 phần 2 chọn được câu C câu 22 của mình là 22C Em lấy cả trừ 3 hả? Rồi câu 22 của mình là 22C đó 22C Rồi 22C đó. Đây là một cái dạng rất là quen các bạn Nếu bạn học về phương trình mũ mà có dạng á Thì đây là một dạng khá là quen Tức là phương trình mũ họ cho một cái biểu thức tổng Thì em đặt T là cái gì đó Em cứ mũ lên cho hai vế thôi là xong Rất là easy thôi đúng không? x1 cộng x2 bằng trừ 1 thì em mũ lên cho hai vế, hai mũ lên cho hai vế tới đây thế nào cũng áp dụng cái định lý VS của cái phương trình bậc 2 mà sau khi chúng ta biến đổi à đó, đó hiểu bài không T1 nhân T2 những thằng này đều học hết rồi chúng ta ôn tập lại ha rồi phương trình mũ họ cho tổng thì loga nó sẽ cho tích nó sẽ ngược lại các bạn nha à, ví dụ ở đây mình cho một bài loga luôn câu 23 này để ôn tập lại cho mấy đứa luôn nè đó. rồi đây là câu 23 của mình thì đối với câu 23 cái việc đầu tiên của em là em để ý là loga mà họ cho tích loga cho tích à, phương pháp làm của mình là loga lên cho hai vế thôi cái việc đầu tiên là mình đặt ứng phụ đó mình đặt t bằng loga 3x đã thì cái phương trình này trở thành một cái phương trình bậc hai đó là t bình trừ cho mt cộng 2m trừ 7 bằng 0 ở đây bài hỏi cho là x1 đề cho nè ta có đề cho nè đề cho là x1 nhưng x2 là bằng 81 thì các bạn chỉ cần lấy là loga cho hai vế hồi nãy là mình lấy mũ lên cho hai vế thì đối với phương trình loga bạn lấy loga lên cho hai vế là xong được chưa loga 3 của 81 loga 3 của x1 nhân x2 bằng loga 3 x1 cộng cho loga 3 của x2 bằng loga 3 của 81 là bằng 4 lô 3 x1 của mình là bằng t t1 lô 3 của x2 là bằng t2 vì mình đặt t bằng lô 3 x mà đúng không Đây cộng t2 là bằng 4 thì t1 cộng t2 bằng 4 thì từ đó suy ra là t1 cộng t2 bằng b chia cho a là bằng m là bằng bằng 4 thì m bằng 4 lúc đó bạn chọn được là câu đúng của mình là câu câu a đó. À, thì nếu bạn học về dạng tốt á đó là những cái dạng này là dạng bắt buộc là phải biết là loga họ cho tích còn à, mũ là họ cho tổng mũ lên cho hai vế còn khi họ cho lô à, cho tích á, bạn lô ra lên cho hai vế thế là xong vậy hai ba của mình là hai ba a ở, đây à, sư phụ hỏi các bạn một tí nha còn hai câu thì thôi sư phụ sẽ hỏi bạn một xíu các bạn muốn sư phụ làm đề như vậy hay là muốn sư phụ giải theo kiểu chuyên đề ở đây mình lấy theo kiểu số đông một tí nha lấy theo kiểu như một số đông tại vì tài liệu rất là đắn đo đó các bạn trong cái đợt tết này mình muốn giúp đỡ các bạn nhưng mà thực sự là rất là đắn đo không biết các bạn thích cái nó phù hợp với bạn thứ nhất là bạn muốn giải đề sau đó mình tự coi lại cái chuyên đề hay là muốn sư phụ các bạn là đồng hành với bạn là mình học lại tất cả những cái chuyên đề luôn học lại tất cả những cái chuyên đề thì thực sự nó sẽ rất là khó tại vì rất là nhiều đó nhưng mà ví dụ một buổi mình dành ra tầm khoảng hai ba tiếng thì nó cũng hết ví dụ thay vì mình like một tiếng rưỡi thì mình like tầm khoảng 3 tiếng về cái chuyên đề luôn các bạn còn giải đề này thì thực sự là nó không hề thống được kiến thức nhiều tại vì đôi khi nhiều bạn học tốt thì không nói nhiều bạn học dở dở thì yếu yếu thì ờ, các bạn phải siêng tức là mình phải coi lại những cái bộ cây tết của sư phụ á bạn chủ là bạn coi lại bạn làm đề lại những cái file lời giải đây hoàn toàn là đều có file lời giải hết cho mấy đứa được chưa à, nên là thực sự là cái chuyên đề á chuyên đề mỗi chuyên đề như vậy nó sẽ rất là dài các bạn nó sẽ rất là dài luôn nên trước mắt là là cái đó, ờ, mình muốn lấy ý kiến các bạn một tí nó có hai cái nhược điểm giải đề này thì mình xong mình sẽ không hệ thống được kiến thức được nhiều tại vì mỗi dạng nó sẽ có một bài tập riêng nhưng mà mình làm riêng như vậy thì nó không hệ thống được còn đối với chuyên đề thì cơ bản nó có nhược điểm của nó là gì mình like nó sẽ rất là nhiều tại vì nguyên cả học kỳ mà mình chắc lọc ra thì khi mình like mỗi chương như vậy mà để đầy đủ dạng cho các bạn thì nó khá là dài các bạn nó khá là dài luôn các bạn được không nên cái gì nó cũng sẽ có những cái ưu và nhược điểm riêng của nó cả à, thì có thể là thôi mình cứ một buổi chuyên đề một buổi luyện đề ha chuyên đề trước giải đề sau ạ à. rồi thì có gì mình lấy một buổi trong nhóm có thể là một buổi chuyên đề và một, một buổi giải đề mình sẽ cho bạn học song song luôn tại vì mình có 10 buổi là nên mình hy vọng là 10 buổi này là mình sẽ giúp đỡ các bạn trong cái đợt Tết này đã còn qua Tết thì dĩ nhiên là team sáng này vẫn hoạt động đó team sáng này vẫn hoạt động vô hơn 1.000 bạn mà có 130 mấy bạn coi thôi em nghĩ giải đề nó bao quát và nó đỡ ngán đúng rồi học chuyên đề thì nó ngán thực sự rồi thì à, nói chung là bài câu 24 và 25 ha rồi các bạn làm câu 24 và câu 25 dùm mình bút nào cũng hết mực hết trơn ta câu 24 câu 24 ở đây à, đầu tiên các bạn sẽ à, ghi cái hàm f x nó ra ví dụ bạn nào mà chưa học về hàm hợp và mình ghi cái này á, thì nó sẽ cho các bạn rất là khó chịu nhưng bạn nào học qua rồi thì mình ghi cái này bạn rất là dễ hiểu thôi f và x của mình là điểm cắt của mình là x bằng trừ hai đó là x cộng cho hai các bạn điểm tiếp xúc là mình không lấy nên mình sẽ không ghi nữa vậy f và x của mình là chỉ có vậy thôi đây là bước 1 của mình đúng không các bạn sẽ có 3 bước làm bước 1 là f và x bước 2 của mình là em y phải nó xuống là u phải là được là 2x nhân cho f phải của x bình phương trừ cho 3 thì mình sẽ biểu diễn cái y phải theo f phải x này hai x ghi lại này đụng tới f phải bạn nhìn lên trên hôm qua mình làm một số bài của hàm hợp rồi đó bạn nào yếu về hàm hợp quá thì mình có thể là vô trong bổ trợ mình coi lại nâng cao về hàm hợp á đúng rồi cho nó rõ hơn đụng tới f phải nhìn lên trên chỗ nào có x em thấy là x bình vào x bình trừ 3 vào sau đó cộng cho hai vô thôi đúng không rồi sau đó cho y phải bằng không y phải bằng không tức là x bằng không mà thằng này của mình được là gì x bình trừ 1 bằng 0 hay nói cách khác là x bằng 0 và x là bằng cộng trừ 1 x bằng 0 và x bằng cộng trừ 1 thì sau đó các bạn đi tìm số điểm cực trị của nó là bằng gì các bạn có 3 ba cái tại vì số điểm cực trị là số nghiệm của y phải bằng 0 mà đúng không thì thằng này có ba cái là ba cực trị các bạn trả lời câu D còn không thì ví dụ người ta hỏi đồng biến nghịch biến ở đâu bằng cả bảng biến thiên thôi đây là x này bài toán này người ta có thể hỏi là đồng biến nghịch biến ở đâu thì bạn có thể cài bảng biến thiên rồi xét dấu của y phải bạn nhìn vào đây đúng không xét dấu của y phải bạn nhìn vào đây đây là dấu dương này nhưng cho dương thì đây là dấu dương sau đó đang xen dấu nên cơ bản các bạn sẽ có số điểm cực trị của mình là gì à, đó đồng biến nghịch biến bạn biết hết tức là ở đây là có những cái bước làm bước một của em là cứ đi tìm hàm f x điểm cắt ghi ra còn điểm tiếp xúc bỏ y2 đạo hàm xuống y phải đạo hàm xuống đúng không rồi biểu diễn y phải theo f phải x nó làm rất là nhiều lần dạng này rồi là phải biết làm các bạn nha rồi câu tiếp tục câu 25 là câu cuối rồi mình nghỉ rồi câu 25 là câu cuối rồi nghỉ ha rồi tìm số điểm cực trị của hàm gx rồi câu cuối này để mình lấy cái tờ giấy Rồi câu 25 các bạn nha, câu 25 là câu chốt, câu chốt của mình. Rồi đối với câu 25 ở đây á, thì các bạn sẽ có như sau. À, cái việc đầu tiên của em á, trời quá. Cái việc đầu tiên của em là gì? Em sẽ à, đi tìm số điểm cực trị là em phải đi tìm g phải ít bằng không đó mình phải g phải ít nó xuống. G phải ít cẩn thận giùm mình nha, chứ đôi khi g, g phải ít thằng này không cẩn thận là lại làm không ra đó các bạn. Bắt buộc phải g phải ít cẩn thận một xíu chứ các bạn ta có 3 nhân cho f mở ngoặc fx đóng ngoặc đúng không rồi cộng 4 tất cả đạo hàm là bằng 3 đây là u phải này u phải là f phải x này nhưng cho f phải của fx đúng không cái số 4 đạo hàm là bằng 0 rồi người ta yêu cầu tìm số điểm cực trị của hàm này tức là số nghiệm của g phải x bằng 0 các bạn cho thằng này bằng 0 tức là nó sẽ có hai cái bằng 0 thứ nhất là f phải x bằng 0. Cái thứ hai nữa là f phải của fx bằng 0. Đồng ý không? Nó sẽ có hai cái trường hợp giống vậy. Vậy f phải x bằng 0 thì ở đây bạn thấy là f phải x bằng 0 của mình là cho chúng ta được hai nghiệm. Tại vì bài này người ta có hai cực trị. Nên cơ bản f phải x bằng 0 nó sẽ có hai nghiệm là dĩ nhiên rồi. Đúng không? Hai nghiệm. À, đồ thị này là đồ thị của fx mà. Đồ thị của fx cho chúng ta được là hai cực trị. Nên cơ bản f phải x bằng 0 có hai nghiệm. Rồi, f phẩy của thằng này bằng 0 thì cơ bản là sao các bạn? f phẩy nó bằng 0 tức là cơ bản là f phẩy bằng 0 tại những điểm cực trị mà đúng không? Tại những cái điểm cực trị. Đó, đây là f phẩy nha, f phẩy x bằng 0, đây là fx nè. Đó, bằng 0 ở đâu? Bằng 0 ở đây khi x à, của mình là bằng bằng 0 và x của mình là bằng bằng 3 đúng không? x bằng 0 và x của mình thằng này của mình được là x bằng 0 hai nghiệm là x bằng 0 nè x bằng 0 và x bằng bằng a còn cơ bản thằng này của mình là thằng này muốn bằng 0 thì tức là fx của mình bằng 0 và fx của mình bằng a a là cái gì các bạn a là số điểm cực trị thôi bằng giống nó lên thôi đây là a này giống nó xuống thôi là không nè cái a này của mình không có thôi mình tự cho là số 2 luôn đi đây là bằng 2 luôn đi mình thấy mang máng bằng 2 nữa bạn điểm cực trị á đấy đúng không à, quay lại bài toán về tương giao và làm nó thôi là xong câu này rất là easy rồi xong rồi nghỉ nha rồi thì ở đây các bạn thể làm sao thứ nhất f và x bằng không á ta sẽ có được là nó bằng không tại hai điểm cực trị là x bằng không và x bằng hai f phải fx bằng không á thì ta được là fx bằng không và f bằng hai thì lúc đó các bạn quay lại bài toán về tương giao fx bằng không thì mình thấy là đồ thị bằng không của mình á thì cắt nhau tại 3 điểm đúng không ạ cắt nhau tại 3 điểm 3 nghiệm fx bằng 2 thì cơ bản nó cũng cắt nhau tại 3 nghìn bằng kẻ qua bài toán tương giao thôi trên đồ thị ờ, cũng 3 nghìn phải đếm nó ra ra được là tổng cộng là gồm có 8 nghìn các bạn chọn là câu câu B được chưa à, ra được câu B đó nên cái việc của em là đào hai nó kỹ vô thôi à. thứ nhất là f phải x bằng 0 f phải x bằng 0 tại hai điểm cực trị đó là x bằng 0 và x bằng 2 mình cho bằng 2 luôn nha mặc dù cái số đúng của mình là phải hai phải mấy đó. thôi mình cho bằng 2 luôn f phải của fx bằng 0 tức là fx này của mình là phải bằng bằng 0 và fx này của mình phải bằng 2 nó quay là bài toán về tương giao tiếp tục. f bằng 0 thì nó có 3 nghiệm tức là bài toán về tương giao các đồ thị tại 3 nghiệm. f bằng 2 là có 3 nghiệm cộng lại là 6 8 nghiệm. Ok không? Thì câu đúng của mình là câu này. Có thể giai đoạn sắp tới của mình là mình sẽ chia làm hai buổi, một buổi là giải đề và một buổi là học chuyên đề các bạn nha. Có thể là sẽ như vậy. À, những cái buổi mình thấy là trong quá trình luyện đề các bạn yếu cái phần nào quá thì mình sẽ bổ trợ thêm cái đề test thứ ba có gì mình gửi trong nhóm sau các bạn nha có gì mình gửi trong nhóm cho các bạn sau cái cái lời giải của cái test của đề 1, đề 2 mình sẽ gửi trong nhóm sau sau đó mình sẽ gửi cái đề test thứ ba cho mấy đứa luôn có ok không hôm nay có hiệu quả mấy đứa không hôm nay học có thấy nó nó nó nhớ lại được cái gì không các bạn các bạn nào thấy tiến bộ nhớ được cái gì sơ sơ các bạn à, mình hy vọng những cái buổi này nó sẽ gây cho à, làm cho các bạn có thể là ôn lại những kiến thức của học kỳ 1 của mình đúng không rồi các bạn có thể ra các bạn điền điểm ờ, phiếu điểm danh và tên của mấy đứa nha mình thấy là cái buổi đầu tiên là gần có đâu đó là gần ba trăm mấy bạn điền nhưng cái buổi thứ hai này là chỉ có là là 150 bạn điền thôi nên các bạn cũng cũng cũng cũng ráng điền giùm sư phụ một tí nè để ra để điểm danh để sau này đỡ bị lọc ra khỏi nhóm các bạn Rồi ok nha, nay An thêm bao kiến thức rồi thấy hỏng xương xương này thì nói chung là nếu mình hỏng quá mình coi là cái bộ cài tết thôi ráng cày cái bộ cài tết dùm sư phụ đúng không đó, mình nói các bạn có bạn nào tâm sự thì tâm sự này đó em em cày tết lại nè em cài có bộ cài tết lại nè đây ví dụ như bạn về hàm hợp bạn yếu quá bạn vui bạn coi nè hàm hợp hàm số video nè tài liệu rồi các kiểu mình có chia dạng tù cụ thể cho các bạn này các bạn có thể vô đây bạn coi về phần hàm hợp nếu bạn yếu về phần hàm hợp quá đúng không bạn vô đây bạn coi à, như mình nói là cái gì nó không phải phải phải phải phải có đầu tư các bạn chứ không có gì mà tự nhiên nó sẵn có đâu đúng không người ta học cả năm trời bạn học có 10 buổi bạn nói là bạn đầy đủ kiến thức thì không có đâu nhưng mà thực sự 10 buổi này bạn chịu khó học bạn cày ra bạn dành video bạn dành thời gian ra bạn học thì mình nghĩ bạn sẽ rất là thay đổi thôi đó ví dụ bạn bạn bạn đang yếu về cái phần mà mà mà đại số quá bạn vô đây bạn coi này đó những cái file đề này tính đơn điệu cực trị này đó đây là những cái file của chắc 8 thôi những cái này là mình không lấy trong lớp vip lớp VIP thì nó có tận là hai mấy bài lần cơ nó đầy đủ hơn đây nhiều còn đây là mình cô động lại tầm khoảng 7 bài nên các bạn có thể là ôn trong này để cho ôn trong này lại ví dụ mình yếu phần nào đó mình vô ôn ít nhất là phải biết những cái thằng này ở mức độ chắc 8 đã sau đó là khoa nâng cao về hàm số nếu muốn kết hợp về nâng cao được chưa à, về hình học trong này cũng vậy đó trong này khá là đầy đủ đấy đó quà tết này dành cho mấy đứa có video có file đề các bạn kiểu rồi đó bạn nào mà ôn muốn ôn lại chương nguyên hàng quà tết thứ bốn đó thì mình hy vọng là những cái buổi này là mình ra các bạn là về kiến thức đôi khi mình thấy hỏng kiến thức quá thì mình quay lại mình học về chuyên đề thôi rồi ok nhà thư nha ok minh mận ok ngủ giờ mà ngủ ngon hả nên là cơ bản là em hỏng quá bạn nào hỏng kiến thức quá thì coi lại cái phần chuyên đề trong này bạn nào muốn tâm sự thì cứ tâm sự đi bạn tới 6 giờ mình cúp like lâu lâu mình tâm sự cho mình để hiểu trong nhóm các bạn hơn nè thì uh, nói chung là mình rất là đắn đo mình thực sự là mình suy nghĩ là thứ nhất không biết nên giải đề không giải đề thì á ra là kiến thức nhưng mà học kiến thức á, thì đôi khi phải là học của chuyên đề các bạn nó ngược lại như vậy học là phải học của chuyên đề à, nên đôi khi làm luyện đề để ra là kiến thức bị hỏng để vá nên mình hy vọng những cái buổi luyện đề này không phải làm cho các bạn bị nản chí mà làm cho các bạn kích thích tinh thần học của mấy đứa để bạn quay lại chuyên đề để bạn học từ đó bạn quay lại chuyên đề để bạn học cho nó tốt vào Ờ, sau đó mình quay lại mình làm những cái đề này thêm một lần nữa rồi nhưng mình thấy nó tiến bộ vượt bậc các bạn còn ví dụ mình luyện đề ở đây mà bạn không có cái thứ gì để coi lại thì mình thực sự các bạn cũng không tiến bộ được tại vì cơ bản nó kiến thức bạn bạn sẽ cảm giác như nó quá nhiều cứ mỗi câu mỗi dạng thì sao mà học được đúng không nên là à, ví dụ như câu này là câu là nằm ở phần à, phần à, phần hàm hợp của cực trị bạn quay lại cái phần cường hàm hợp bạn coi à, có những câu nằm ở bài toán về tương giao bạn quay lại tương giao bạn coi kiểu giống vậy đấy giờ học là chuyên đề nghe có vẻ ngớ ngẩn luôn sư phụ nghe có vẻ ngớ ngẩn là sao ta đó là bắt buộc đó là bắt buộc nếu thực sự cái chuyên đề em bị hỏng kiến thức quá nặng thì là đó là bắt buộc em đó là bắt buộc chứ không phải là điều ngớ ngẩn nữa đâu thực sự điều ngớ ngẩn ờ, nói chung là học là quên là chuyện bình thường nhiều bạn tự tin mình nhớ nhưng mà thực sự là không nhớ đó các bạn nên cơ bản á, mọi bài toán nâng cao đều bắt đầu từ cơ bản mà đúng không nên văn chừng cũng đừng ví dụ như em quên em cũng đừng tự ti hay cái gì cả em cứ ôn lại dùm sư phụ là được ôn lại giùm sư phụ à, cứ chày gối cứ các bạn cứ coi file đề trước coi file lời giải ví dụ trong đó mình thấy câu nào bí thì mình lúc đó mình coi video thì tầm khoảng mình nghĩ là các bạn chỉ dành ra khoảng một ngày là bạn vá được hết kiến thức à đúng không vá được hết kiến thức à rồi trong này bạn nào không ờ, hỏi gì nữa thôi mình cúp ha tim với nhau một cái rồi mình nghĩ nè mỗi bạn tiêm cho sư phụ một cái rồi mình nghĩ ở đây nè ha à, rồi à, chút nữa mình sẽ up các bạn về lời giải cái test 1 lời giải test 2 rồi sau đó là test thứ ba để ngày mai mình học tiếp tục ok không rồi kết thúc bài giảng ở đây nhé Rồi bạn nào mà chưa điền á, thì các bạn có thể là, là điền vào form điểm danh rồi các kiểu nha. Điểm danh ở đây là có đáp án đó. Mình thấy là một chưa mới mới 146 bạn điền rồi này, không biết bạn mấy bạn kia sao bạn điền vào để mình ờ, theo dõi cái điểm số của tất cả các đứa điểm số mình sẽ công bố sau rồi kết thúc bài giảng